Xin chào tất cả mọi người à, Hôm nay à, một buổi chiều cuối tuần Và Phước Sửu và Quốc Thanh Hai à, tụi mình à, đang à, di chuyển từ quận 7 à, xuống nhà bè Và sau đây là Phước Sửu và Quốc Thanh sẽ là review cho quý anh chị à, Thấy được theo cái cung đường à, quận 7 về nhà bè có những dự án nào, bất động sản nào và tình hình bất động sản tăng giá như thế nào nhé. Rồi, let's go cùng với Phước Sửu và à, Quốc Thanh đi theo cái dọc đường này để xem những cái dự án nào đang triển khai nhé cả nhà. Thanh ơi à, cho hỏi là Quốc Thanh là à, sinh sống ở uh, khu vực nào và đã qua cái uh, khu Nam này lần nào chưa? À, em ở uh, Phà Cát Lái ở uh, khúc Nhân Trạch anh và à. em cũng uh, qua cái khu Nam này cũng được uh, vài lần. À, trước mặt Quốc Thanh là một cái căn hộ uh, Sunrise thì ở đây nó có ba lốc là Sunrise ba khoảng 4 lốc là Sunrise uh, sau Sunrise Central, uh, Sunrise North và Sunrise City View thì ở đây là do tập đoàn Nova um, đầu tư và xây dựng thì ở đây thì uh, giống như cái lốc phía bên tay phải Phước Sửu và Quốc Thanh đang đi đó là cái lốc này á, là đã có sổ đầy đủ rồi ha pháp lý chuẩn chỉnh rồi thì uh, giá như thế nào anh giá của cái căn hộ này á, thì uh, từ là khoảng là ờ, một phòng ngủ đến duplex penthouse 4 năm phòng ngủ 4 ờ, phòng ngủ thì à, giá hiện tại giao dịch tầm khoảng từ 45 đến 60 triệu một mét vuông tùy vị trí đó Quốc Thanh. Dạ. Vậy là có sổ luôn rồi hả anh? À và ở đây thì có khoảng à, 3 phân khu là có sổ đầy đủ còn một phân khu thì à, có hợp đồng sang tên với chủ đầu tư và đang ra sổ. Vậy là nó, nó nằm ở mặt bên kia hả anh? Đúng rồi, chính xác. Thì à, mọi người như nhìn thấy à, phía trước cái cung đường phía trước là phía bên tay trái là khu dân cư Kim Sơn thì ở đây là khu dân cư này với diện tích là 520 10 20 ở đây thì mức giá là tầm khoảng 150 đến 180 triệu một mét vuông và sổ hồng à, trao tay ha ở đây 150 thì... đến 180 là mặt tiền ha còn à, không cái này là đường nội bộ bên trong của Quốc Thanh đường nội bộ bên trong còn mặt tiền thì hiện tại khoảng là hai trăm rưỡi đến 300 triệu một mét vuông cho mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ này hai trăm rưỡi đến 300 à, phía bên à, tay phải của Quốc Thanh và Phước Sửu là trường Đại học và Cảnh sát Nhân dân đây đây cái cổng của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân nha quý anh chị đây đây cái cổng của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và phía bên tay phải kế bên Đại học Cảnh sát Nhân dân chính là trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong khoảng à, trong top 200 trường quốc tế à, 200 trường gọi là được à, nổi tiếng à, ờ, được thế giới và bình chọn là một trường à, đại học gọi là chuẩn về giáo dục nè rồi à, cơ sở hạ tầng nè và đào tạo là có những cái à, sinh viên là có việc làm đầy đủ luôn quốc thành dạ, Thang trường rất là lớn và quy mô rất là đẹp và à, có một cái không gian quá tuyệt vời phải không quốc thanh dạ đúng rồi rất là quy mô rồi trước mặt à, phước sửu và quốc thanh á, thì à, quốc thanh biết đó là cái gì không mặt của mình là ngã tư uh, nguyễn hữu thọ và nguyễn văn linh Bây giờ là Phước Sửu nói sơ qua về cái à, hầm chui Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh Ở đây dự kiến là khoảng cuối năm này là hoàn thành và đưa vào hoạt động được quốc thanh Dạ, cuối năm ừ. Ở đây thì à, có hai tầng hầm và một tầng nổi Quy mô cũng khá lớn được chủ đầu tư à, nhà nước đang gọi là hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động sau này thì giảm thiểu cái tình trạng kẹt xe khu vực này nên đó là sau này cái khu vực này á, khi có hầm chui thì di chuyển từ quận 7 sang nhà nhà bè thì khá dễ dàng và hạn chế tình trạng kẹt xe à, khi mà lưu thông về à, tất cả mấy cái tỉnh miền Tây theo dọc à, trục độ đại lộ Nguyễn Văn Linh. Dạ. Rồi, Phước Sửu và Quốc Thanh đang chuẩn bị di chuyển vào và hai cây cầu song song nhau, nhau đó là cầu Rạch Đĩa 1 và cầu Rạch Đĩa 2 ở trước mặt của mình là căn hộ ờ, của hình như em ờ, nhớ không lầm là của Novaland phải không anh? Chính xác. Nói bộ Novaland mà mà không biết thuộc sở chủ đầu tư là Novaland hay chưa nhưng mà đợt trước là của tập đoàn Tài nguyên môi trường và với tên à, của tập đoàn tài nguyên chứ không phải tài nguyên môi trường à, với tên là Ken là Kentenot và ở đây thì à, đợt vừa rồi thì à, Nova đã triển khai mở bán lại nhưng mà cũng không thành công và mức giá à, đang mở bán khá cao đó là khoảng 100 triệu một mét vuông cho một và mét vuông căn hộ ở đây thì à, khá nhiều tiện ích gọi là đẳng cấp 5 sao và có sân khấu nhạc nước dưới bờ sông luôn yeah. Dạ. à, khá đẹp ha nhưng mà anh thấy xây lâu rồi mà chưa hoàn thiện luôn là những công trình cũ đông cả gần gần chục năm trời và và là bao nhiêu lần chết đi sống lại và lần này là cũng là một lần là bật môi âm tính nữa <laughs> quốc thành <laughs> lần này là thở không nổi à, phú long nó ví con đường nguyễn hồng thọ nhà bè như là một thành phố rồng bởi vì ở đây thì à, hai bên toàn là dự án và dự án cao cấp không quốc thanh Ồ, bên bên trái của mình là biệt thự uh, khu biệt thự Kim Long ha anh. À Kim Long, Ngân Long, rồi à, là nói chung là những cái biệt thự của Phú Long tòa nhà Petro à, Petroga và kế bên kênh Tân North phía bên tay phải là à, căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3 dạ. giá của căn hộ này rồi bây giờ nó rơi vào tầm khoảng à, trên dưới 30 triệu một mét vuông trên dưới 30 triệu là cũng có tăng đó à full khu dân cư ở vào hết rồi à, đây là cái cái này là từ một phòng ngủ đến ba phòng ngủ phải không anh đúng rồi một phòng ngủ và ba phòng ngủ có một vài căn ở gọi là à, bên hầu ở bên trên nữa cái con đường Nguyễn Nguyễn Hữu Thọ này khá đẹp ở Quốc Thanh ha thấy nó rộng rãi nè rồi à, được là cái là cây xanh thoáng mát và đối Quốc Thanh là dọc theo cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này nè nó chừa một khoảng không ở giữa này nè thế Quốc Thanh à, sẽ làm gì hình như em nhớ là nó sẽ làm à, tuyến à, metro số 4 phải không ta? Chính xác. Cái à, metro số 4 này nó đi từ quận Thành Xuân quận 12 và bây giờ cái tuyến metro số 4 ở à, dự kiến sau này là nó sẽ tới Bến Thành và từ Bến Thành xuống Tước Long An luôn. À, nếu mà những cái cung đường mà có tuyến metro số 4 mà đi ngang qua nó Quốc Thanh sẽ bất giá bất động sản nó sẽ tăng từ 25 đến 30% có thể đến 35% ở một số nước khác là nó đã đã đã ờ, có tình trạng nó xảy ra rồi nhưng mà ở đây bất động sản nhà bè này gọi là vùng ven của bất động sản mà giá nó cũng vùng trũng nữa cũng Quốc Thanh giá nó còn thấp á dạ. thì sau này cũng có thể là tăng giá rất là nhiều nên khi mà quý chị mà đầu tư vào cái ờ, khu này đây là một tâm điểm rất là tốt trong thời điểm này Quốc Thanh ạ mà cái tuyến metro này ờ, khi nào mới khởi công anh thì à, sau tuyến metro số 1 đã chuẩn bị đưa vào hoạt động thì bây giờ đang triển khai tuyến metro số 2 à, và dự kiến thì à, tiếp tục sẽ là tuyến metro này là tuyến metro thứ ba để à, triển khai trong thời gian tới dạ rồi em thấy cái căn hộ bên tay trái của mình nữa. rồi phía bên à, tay trái căn hộ của khi trước là à, những căn hộ này là của Phú Long à, à, triển khai xây dựng và phát triển ha giá bên khu vực này cũng gần gần giống nhau và nó là gọi là mức căn hộ à, gọi là tầm trung trung bình thì à, thì dọc theo cái trục đường này á, thì phía bên tay phải của mọi người đó là khu dân cư làng đại học ABC ở đây thì à, đa số phân theo biệt thự là 10 nhân cho 25 10 nhân 30 và những cái căn biệt thự lớn hơn nữa thì à, mức giá hiện tại rơi vào tầm khoảng 80 đến 90 triệu một mét vuông 80 đến 90 triệu à, phía bên tay phải à, Quốc Thành đang à, à, quay phim máy quay đưa vào đó là căn hộ Hoàng Anh Đăng Tiến thì giá nó cũng rơi vào tầm khoảng ba mấy đến 40 triệu một mét vuông yeah. Dạ. rồi ở đây thì à, The Park Residence à, của chủ đầu tư MAK à, đã đưa vào hoạt động à, chung cư The Park Residence và ở đây là cũng một à, à, chung cư gọi là hơn tập trung tí xíu gọi là mức à, trên trung bình tí xíu khoảng bao nhiêu anh giá cũng tầm khoảng là trên dưới 40 triệu một mét vuông trên dưới 40 luôn đúng rồi còn ở trước là em thấy là cái uh, Phú Long cái tòa nhà của Phú Long có màu cam cam đó Dragon Hill Dragon phía bên tay trái ha à, chung cư Dragon Hill Dragon Hill 1 và Dragon Hill 2 phải không anh đúng rồi rồi phía bên tay phải của Phước Sửu và Quốc Thanh đó, à, Phước Sửu và Quốc Thanh đang đi á, là à, căn hộ chung cư Selecta City một tổ hợp của à, Keppel à, đang phát triển tại Việt Nam căn hộ này gọi là khá cao cấp Quốc Thanh ạ à yeah. Dạ. giá bán uh, từ khoảng trên dưới 70 triệu một mét vuông và đợt vừa ờ. rồi là những cái đợt mở bán vừa rồi là đã cháy sạch lỗ hàng luôn Quốc Thanh trên dưới 70 triệu vậy thì uh, bàn giao cơ bản hay là đầy đủ anh À, trên dưới 70 triệu thì có hình thức gọi là bàn giao full nội ờ, và gọi là uh, hoàn thiện cơ bản còn mà nhà thô thì sẽ thấp hơn 10 triệu là tầm khoảng à, ví dụ như sản phẩm mà hoàn thiện 75 thì cái này là 65, 65 triệu một mét vuông à, một mức giá ờ, gọi là ờ, cao nhất thị trường hiện tại và căn hộ này đang hoàn thành phần móng của Phú Thành ha dạ. dọc theo cái tuyến đường này thì Phú Long kết hợp với cái bồ len sẽ cho ra nhiều dòng sản phẩm căn hộ nữa là Selecta hay Selecta ray Selecta Selecta Gold và sắp tới thì à, chủ đầu tư đang à, chờ giấy phép và sang lấp mặt bằng để à, xây dựng một cái ờ, tổ hợp và shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Tọ là Celesta Avenue phía bên tay phải nè Ủa em thấy bên trái của mình có dãy ờ, nhà phố à, bên này thì gọi là biệt thự ờ, của La của Kiến Á từ Kiến Á à, ra gom Bắc 1 ra gom Bắc 1 thì à, biệt thự này à, nó có hay cái là cái hầm nó chung nhau à, và và có cái lối đi mặt sau mặt trước là shop house đây nên nhá là cũng khá là thuận tiện cho kinh doanh buôn bán và những cái shop house này là hiện tại cái mức giá đối với diện tích 8 20 thì nó mức giá nó rơi vào tầm khoảng 10 mấy tỷ 15 16 tỷ ờ, một căn đúng không anh là 160 m đúng rồi vậy là cũng khoảng gần 90 mấy 100 triệu một mét đúng rồi à, luôn xây dựng luôn xây dựng à, giá phần là ờ, luôn xây dựng luôn đấy thì à, còn à, phía bên tây phải của Phước Sửu sau cái à, trạm dây điện này nè là một cái dự án khá hợp lý à, để khách hàng à, lựa chọn đầu tư trong thời điểm này đó là dự án GS Metro City hay còn gọi là Zai Gate Nhà Bè thì cái dự án này á, Quốc Khanh khá lớn luôn nha ừ. Mở bán đầu năm 2020 dự án này gọi là làm chấn động khu Nam luôn à, tỷ lệ à, chọi là 1 đến à, gần 20 người mới bóc được một căn và một cái sản phẩm của nó khá hợp lý luôn giá mềm à, khi khách hàng mua thì gần như là tỷ lợi à, à, lời là gấp 2 gấp 3 lần luôn ở ờ. đây thì à, như Quốc Thanh nhìn thấy là mặt tiền này là à, shop nè rồi bên trong có à, biệt thự đơn lập song lập nhà phố đầy đủ hết luôn yeah. Dạ. và ở đây 350 hecta nên sau này tất cả những loại hình căn hộ rồi à, về à, giáo dục trường học tất cả những tiện ích có 102 tại dự án này luôn dạ yeah. quá đã rồi ok, cảm ơn uh, Quốc Thanh đã cùng với Phước Sửu di chuyển theo cái cung đường này để tìm hiểu về khu dân cư này nhé. Uh, mình uh, xin chào và hẹn gặp lại uh, mọi người ở video tiếp theo ha.